Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng và các dẫn các bạn cách làm trà sữa thành phẩm với siro Lugura cao hay gọi là siro Sim Dương thì gồm có ở đây á, thì tôi sử dụng là Toyoni thì cái hãng này cái giá chai này hiện giờ trên thị trường rất là thông dụng ha ngoài ra bạn có thể dùng các loại các hãng khác rồi ngoài ra ta sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trà sữa thành phẩm cách thứ hai là mình sẽ đổ đá trực tiếp vô luôn rồi đầu tiên mình sẽ cho đá trực tiếp vô nha các bạn ha rồi mình sẽ cho 120 ml trà sữa rồi mình sẽ cho 20 siro xanh dương nha các bạn rồi sau đó mình sẽ cho một ít thạch ha rồi mình sẽ cho một cái ống hút rồi và đây là thành phẩm của mình hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo